Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh youtube của T Casino Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm chơi bộ môn bài lá bịp rất là hiệu quả anh em có thể áp dụng vào chơi uh, liêng ba cây rồi uh, sâm lốc phỏ đều ok đấy. thì uh, đấy chính là cái dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài thì uh, bên uh, T Casino đang hiện nay đang có rất là nhiều mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài nhưng uh, xin phép anh em trên video này tôi sẽ chỉ giới thiệu cho anh em một cái dòng uh, sản phẩm những cái dòng sản phẩm cao cấp nhất đấy. ngoài ra thì uh, <clears throat> còn rất là nhiều cái dòng sản phẩm hộp gỗ của tàu nhưng mà Hôm nay tôi sẽ giới thiệu ba dòng sản phẩm chính đó là dòng sản phẩm của hộp da và hộp uh, da độc chính là những cái hộp uh, sản phẩm của nội địa Hàn còn uh, những cái hộp nhôm này đấy, chính là những cái sản phẩm của Mỹ đấy. <coughs> anh em tùy anh em lựa chọn thôi uh, khi anh em mua kính áp tròng thì uh, anh em lựa chọn loại nào đánh cũng ok đấy. nhưng mà những cái loại chất lượng tốt như thế này thì nó sẽ giúp bảo vệ anh mắt anh em tốt hơn Đấy. anh em chưa có tiền thì cứ mua tạm loại rẻ được nhưng mà có tiền thì mình nên khuyên anh em là mua cái loại tốt như thế này thì uh, nó sẽ êm dịu mát hơn là những cái dòng rẻ Đấy. anh em đeo được dài lâu hơn về chế độ bảo hành của nó cũng rất là tốt thì với những cái dòng này chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em 6 tháng cho tới một năm Đấy. rất là tuyệt vời thì uh, <coughs> anh em nào mà đã từng sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên bài thì biết rồi đấy kính nhìn xuyên bài không phải là nhìn bất kỳ cái loại nào cũng có thể xuyên bài mà phải sử dụng những cái bộ bài kính Đấy. những cái bộ bài kính thì nó không khác gì bài chợ đâu anh em ạ đây là một cái mẫu ờ, rồng vàng nha anh em đây mẫu rồng vàng lấy cho anh em xem này. đây là mẫu, mẫu rồng đỏ thì nó không khác gì bài chợ đúng không ạ không khác gì bài chợ nhưng mà trên lưng này chúng tôi đã in một cái chất uh, gọi là chất uh, phản quang đi Đấy. cái chất này nó sẽ giúp anh em khi anh em đeo kính là nó sẽ giúp anh em là nhìn thấy rõ từng cái lá bài một như kiểu là mình đang đánh bài ngửa đấy ngoài cái mẫu bài rồng đỏ này ra thì à, chúng tôi còn rất là nhiều mẫu bài kính khác à, từ ca xanh cho đến kim cương rồi rất là nhiều mẫu thì anh em mà cho anh em chơi mẫu này thì anh em cứ alo trực tiếp cho chúng tôi chúng tôi sẽ à, à, cho anh em một kính chúng tôi sẽ tặng cho anh em một cây bài Đấy. nhưng mà với điều kiện là anh em phải ấn đăng ký kênh giúp tôi Đấy, anh em ấn đăng ký kênh thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em một cây bài đây mở hộp cho anh em xem sơ qua về các mẫu kính này Đấy. đây là một cái mẫu sơn của Mỹ đóng rất là chắc chắn anh em nhìn cái len kính bên trong không len kính này Đấy. mẫu sơn này Đấy. hộp rất đầy đủ cho anh em Đấy. bảo vệ trong cái hộp uh, uh, bằng nhôm này nó sẽ rất là bền Đấy. đi lại anh em không phải lo lắng vấn đề gì cả không bị va chạm va đập gì cả nó sẽ bảo vệ cái mắt kính bên trong của anh em một cách tốt nhất Đấy. giữ được độ ẩm nhiệt độ tốt kính của anh em chơi cho nó sẽ được bền lâu còn các loại hộp da này thì khỏi phải chê rồi cao cấp nhất bên tôi mà anh em Đấy. Đây, anh em nhìn này kính hộp da cao cấp loại này đeo vào thì à, rất là êm mắt không có gì để chê cả rất là nhiều anh em mua đeo thử chỉ cần đeo thử cái hộp da này thôi là không muốn đeo thử sang cái khác rồi Đấy. đeo xong cái là lấy đi đánh luôn chống ẩm cho anh em này đầy đủ bộ dụng cụ giúp anh em à, đeo kính áp tròng cách à, tiện lợi nhất Đấy. rất là đơn giản như thế thôi còn à, đây là những cái à, dòng sản phẩm hộp da nhỏ gọn anh em chỉ cần cầm tay thế này thôi Đấy. hoặc đút túi quần đi chơi đi du lịch hoặc là anh em đi à, công tác vài ngày anh em mang theo rất là tiện lợi nhé rất là kín đáo luôn đựng trong những cái hộp ờ, rất nhỏ gọn như thế này Đấy. kính nhau những hộp rất nhỏ gọn thì ờ, đấy, anh em yêu thích mẫu nào thì có thể ờ, comment trực tiếp xuống bên, bên dưới để tôi tư vấn cho anh em nhé mẫu nào đánh cũng rất là hiệu quả và ok đấy. nó chỉ khác nhau ở cái chất lượng làm kính thôi đấy, chất liệu làm cái kính này đây là tôi đã tán một cái mắt kính ra tấm mica này để à, làm video cho anh em xem để giúp anh em hiểu được à, khi, anh em đeo kính áp tròng này vào mắt thì à, nó sẽ như thế nào rất nhiều anh em comment hỏi tôi là đeo kính áp tròng này có hại mắt không thì mình cũng trả lời luôn cho anh em trên video này là đeo kính áp tròng này thì cũng nếu mà anh em đeo ít ấy ngày khoảng 4 5 tiếng thôi cũng không ảnh hưởng gì đến mắt của anh em đâu đấy. nó cũng chỉ là cái dòng dạng như kính áp tròng và đổi màu mắt đấy còn nhưng mà khi anh em đeo con này lên này thì mắt anh em sẽ nhìn vẫn là màu đen như bình thường nhé không phải màu tím như uh, qua ấy này đâu anh em cứ đeo thử thì biết đeo thử có gương soi luôn Đấy. <clears throat> anh em mà mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với ờ, tôi qua số điện thoại 0844 1749 hoặc là 0834 6633 Đấy. <clears throat> chúng tôi có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông khi anh em lên đây chúng tôi sẽ đeo trực tiếp cho anh em xem Đấy, là có người đeo hướng dẫn anh em cái cách đeo Đấy, còn cái video cách đeo thì tôi đã có cũng đã chia sẻ với anh em trên Zalo anh em kết bạn Zalo với tôi nhé hoặc là anh em kết bạn à, Đấy, <clears throat> hoặc anh em đăng ký kênh trong kênh của tôi cũng có video ngắn hướng dẫn anh em cái cách đeo cái mắt kính áp tròng này rồi thì ở à, đây tôi sẽ cho anh em xem này nhìn qua camera nhé đây là cái lăng kính của nó này Đấy, mắt kính này anh em nhìn nhé mắt tôi che mắt camera bằng cái mắt kính này để cho anh em nhìn thấy bài anh em nhìn thấy là bốn không ạ đó anh em nhìn thấy là bốn không bốn nhá lật cho anh em xem này đó, chuẩn xác luôn bốn này tiếp tục cho anh em nhìn đây anh em nhìn này đây là lá quy nhé Đấy, anh em nhìn rõ không nhìn thấy mà mà khi anh em đeo vào mắt ấy thì nó sẽ nhìn rất là rõ và sắc nét hơn nhiều đấy đây là là quy này lật cho anh em xem luôn đấy. lá tiếp theo nhé đấy. nên khi anh em chơi các bộ môn như là liêng ba cây đấy, anh em sẽ nhìn được bàn người ta anh em sẽ biết điểm đây là là ad đấy. nhìn anh em nhìn chữ a rất là to đúng không nhìn rất là to và rõ ràng ràng đấy ad này chuẩn xác luôn nốt một lá nữa cho anh em nhé còn chi tiết cụ thể như thế nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại để được tư vấn đây là lá năm anh em nhìn thấy chất phản quang chưa đấy. đấy khi đưa kính vào thì anh em sẽ nhìn thấy đó năm này anh em áp dụng và chơi phỏm cũng rất là ok nha anh em sẽ đọc được bài người ta Đấy, xem người ta chờ con gì để bà đợi con gì đánh cũng rất là ok đây này ký hiệu này là của là chín này vòng tròn xong móc xuống là lá chín đấy đây này em nhìn qua video có thấy rõ không ạ đấy, lá chín nha Đấy, tiếp theo là là 8 soi nhìn sơ qua thôi là biết anh em mà chơi quen nhìn sơ qua sẽ là biết Đấy, là 8 là 9 nãy tôi vừa vứt xuống đây này Đấy. rất là chuẩn xác từng lá một thì à, đấy anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi để biết chi tiết hoặc là comment trực tiếp xuống bên dưới nhân viên bên nhà tôi sẽ tư vấn cho anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ uh, T Casino nhé xin chào anh em